Đây là thiết kế cải tiến hoàn thiện của dòng sản phẩm Factor 66 và Factor 88. Đây là sự kết hợp hoàn hảo mới ở vào tháng 6 năm 2020 này là dòng sản phẩm đang được mong chờ của rất nhiều quý anh chị khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Và không để quý anh chị chờ lâu, ngay ờ, sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết ờ, cấu tạo của ờ, dòng sản phẩm này để anh em có thể được rõ hơn với thiết kế cải tiến kết hợp đặc biệt giữa dòng sản phẩm Factor F66 và Factor F88. Dòng máy cắt nhôm hai đầu F77 này sẽ ờ, có công suất cho mình đó là 4,4 kW trên hai đầu máy với mỗi đầu máy đó là 2,2 kW với thiết kế ờ, nắp chụp bảo vệ cứng cáp hơn những dòng sản phẩm trước và thiết kế ờ, toàn bộ thân bệ máy giống như những dòng sản phẩm Factor 88 tại công ty Factor Việt Nam. Hệ thống bàn điều khiển được Việt hóa hoàn toàn à, với tổng chiều dài của máy đó là 4m6 sẽ giúp anh em có thể là tiết kiệm được diện tích nhà xưởng toàn bộ thân gầm và bệ máy đều được sơn hoàn toàn tĩnh điện hai lớp với màu xanh ngọc lục bảo truyền thống của công ty Factor Việt Nam và anh em có thể là quan sát về ờ, toàn bộ máy ờ, từ đầu máy đến thân và tủ điện trông rất là cứng cáp và chắc chắn hơn nhiều so với những cái dòng sản phẩm phổ thông trên thị trường và về ờ, phần đỡ đầu máy, anh em có thể nhìn thấy máy thì được đỡ bằng đầu máy được đỡ bằng những cái mặt bích thép to và dày à, ờ, giữ cố định ở hai đầu máy, à, ờ, giúp à, máy hoạt động ổn định và lâu dài hơn. À, trên máy vẫn được à, à, sử dụng đó là thước inox nẹp nhôm Caxi. À, trục ray di chuyển của đầu máy số 2 sẽ là trục ray phi 32 đúc đặt đặc biệt trên thân máy không kê à, và đèn led và kính lúp sẽ hỗ trợ anh em trong quá trình làm việc thiếu sáng và hoặc là anh em làm việc về đêm ba bích tông kẹp phơ nhôm giúp anh em có thể là giữ cố định thanh nhôm chắc chắn để ờ, khi chúng ta vận hành không có xảy ra những cái tình trạng đó là bị ờ, kê nhôm hay là bị rung lắc và đầu máy thứ nhất cố định để ờ, anh em có thể là giữ nhôm và đầu đầu máy thứ hai di chuyển để anh em có thể lấy kích thước cắt và định vị được cái vị trí của ờ, đầu máy số 2 chúng ta có thể đó là khóa lại bằng bằng chốt hãm hơi tự động ờ, không phải là sử dụng bằng tay như những dòng sản phẩm thường khác nữa chúng ta sẽ chốt hãm hơi lại và đầu máy số 2 sẽ được cố định chắc chắn cho anh em Thiết kế thì mặt bích đỡ nhôm cũng được làm hoàn toàn đó là bằng thép trắng nguyên tấm không gỉ và thép trắng này được ờ, thiết kế và file CNC bề mặt rất là phẳng để ờ, đỡ được ờ, toàn bộ thanh nhôm anh em có thể là quan sát thực tế thanh nhôm được đỡ vào rất là chắc và rất là sát với cái bề mặt đỡ nhôm này và máng trượt DC ở cả hai đầu máy thì sẽ giúp cho anh em cắt những cái DC mỏng nhỏ nó không có bị tình trạng đó là bị hút DC làm hỏng me hay gãy lưỡi của anh em Về hệ thống tủ điện của máy, máy được thiết kế tủ điện hai ngăn với ờ, khoang dầu và khoang hơi, ờ, khoang khoang điện và khoang hơi. Ở ờ, khoang điện thì sẽ được dây điện làm hoàn toàn đó là dây điện lõi đông 100% và được bố trí những cục áp chống đảo pha, cầu chì, áp tô mát tổng và các tơ le, cảm biến nhiệt hoặc là timer thời gian Ờ, và đồng thời máy được ờ, tích hợp bộ chuyển đổi nguồn 24V giúp chuyển toàn bộ hệ thống nguồn điện và van điện tử về hiệu điện thế an toàn cho chúng ta hoạt động sản xuất an toàn hơn và dưới đây hệ thống hơi được bố trí rất là gọn với những cái đường ống dây hơi được bơm keo ở phía dưới chân sẽ không có bị tình trạng xì hơi ra bên ngoài. Và đây là thiết kế tủ điện đang được ờ, công ty Factor Việt Nam chuyển về điện một pha qua hình thức đó là lắp biến tầng à, cho những anh em nào à, chưa có được à, điện ba pha tại nhà của mình sẽ giúp đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng hơi, lượng khí cho máy chúng ta hoạt động êm hơn và cái việc đẩy lưỡi ra vào nó cũng sẽ được trơn tru hơn rất là nhiều à, và dầu làm mát thì được đựng trong một cái à, can được làm hoàn toàn bằng nhựa trong để anh em có thể kiểm tra được cái lượng dầu của mình là còn nhiều hay ít và chắc chắn là lượng dầu này sẽ được lọc sạch hoàn toàn à, qua những lần lọc ở phía bên trên nắp và ở phía dưới khi dầu đưa lên sẽ đảm bảo là lượng dầu đưa lên không có bị ờ, tạp chất hay là bụi bẩn và ngay sau đây em sẽ ờ, vận hành cũng như là test các thử nhôm để anh em có thể thấy được ờ, cái quá trình vận hành của dòng sản phẩm Factor 77 của công ty Factor Việt Nam. Và đây là thành phẩm của ờ, công ty Factor Việt Nam sau khi ờ, vừa cắt xong ờ, một mẫu nhôm sinh pha Quảng Đông chính hãng dày 2 ly 2 mặt cắt rất ngọt, rất mịn, không bị tình trạng ba vía, nổ nhôm hay mất nhôm. Và đây là đường cắt chưa được phun dầu làm mát. Và nếu như có thêm dầu làm mát vào thì mặt cắt nó sẽ mịn hơn nữa và nó sẽ giúp tăng tuổi thọ lưỡi cắt cho anh em. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm máy cắt ngâm hai đầu Factor 77 của công ty Factor Việt Nam. Anh em nào đang muốn sở hữu cho mình một dòng sản phẩm chất lượng tối ưu như thế này thì hãy nhanh tay liên lạc với số điện thoại phía bên trên màn hình, liên lạc cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 hoặc đến với tổng kho của công ty Factor Việt Nam ở khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh hoặc bến xe Nghĩa Hà Đông, thành phố Hà Nội để được trực tiếp tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.